này phía dưới và đằng sau á, đã được tôi bột lướng lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột có chạy vào nó cắn phá gia đình. đầu tiên tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên đây bếp này thì có hai tầng lửa một tầng lửa trên nắp xuống và hai tầng lửa hai bên các bạn có thể dễ dàng nướng đồ ăn mà không có cần phải chở nhiều hộp nướng cũng có mâm nướng và vị nướng được làm từ inox này bếp nướng các bạn cũng lưu ý bếp này nó hai tầng lửa và, và cái mâm nướng của nó lớn rất là lớn nên khi mà các bạn sử dụng chúng ta phải mồi ga trước nếu mà chúng ta lâu quá chúng ta không sử dụng bếp nướng chúng ta phải mồi ga trước đó sau đó chúng ta bấm dưới im nó trong vòng khoảng từ 3 đến 5 giây chúng ta buông chúng ta buông ra thì bếp nướng nó mới hoạt động tốt được còn nếu không các bạn buông chúng ta bấm ra lên thì bếp sẽ bị tắt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 ở vị trí khác nhau thì nhiệt độ của bếp có thể nó sẽ khác nhau bếp nướng của tôi đã khóa ga thành công thực hiện chức năng hẹn giờ đây dù công tắc vẫn đang mở này. vì bếp nó hao pin nên nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó với con thỏ như thế này các bạn sử dụng được khoảng từ 15 cho đến 20 ngày giá là khoảng 20 ngày một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 3 tuần nhưng loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic, Toshiba, Maxell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 thì chúng tôi có bán kèm hoặc là tặng kèm một viên pin sạc như thế này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 4 tháng hộp pin của bếp nằm ở đây đây sau khi bếp của bếp bên phải thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công tôi sẽ thử pin sạc cho các bạn xem chỗ bên phải của tôi đã khóa ra, để tính năng khóa ra thì nước cành đã đầu thành công lúc này thì sử dụng một cặp pin đại như thế này đấy một pin pin sạc sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được đây do nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài trên viên pin chúng tôi có kèm theo một cái thanh lò xo như thế này bên khi làm khi khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đồng dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương có những cái lỗ nhỏ chúng ta móc vào như thế này để tăng chiều dài viên pin sau đó chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin thì nhà hàng xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng bên ngoài tương ứng với hai cực chúng ta lắp theo đúng như chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với thép cho hộp pin các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng cực tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu ờ, lắp sai lắp đảo cực bếp sẽ không hoạt động và nếu các bạn để lâu ngày thì pin sạc nó sẽ hỏng bếp lắp pin sạc và sử dụng bình thường khi mà các bạn sử dụng pin sạc đó để biết được cái lượng pin nó còn nhiều hay ít các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh tức là nó còn nhiều và nó yếu và nó chậm dần đi vào cái ờ, đèn ở đây nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin nó còn nhiều ờ, rồi nó sáng nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin nó đã yếu rồi chúng ta nên cắm sạc vào bên phía trái của bếp chúng tôi có làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc và đi kèm với đó là một đoạn dây sạc dài 3 mét đây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 chức năng này các bạn có thể hạn chế được tối đa cái à, tình trạng chúng ta nấu nước sôi xong rồi chúng ta làm một việc gì đó chúng ta quên chúng ta tắt bếp làm chúng ta để lâu quá thì nước nó bị cạn đi nước nước nó bị cạn hết cái nồi rất là nguy hiểm và rất là hao ga cũng như là chúng ta không có nấu được nước sôi vì thế chúng ta sử dụng chức năng này rất là tiện lợi các bạn có thể hạn chế được cái vấn đề đó các bạn có thể yên tâm rằng chúng ta nấu nước sôi nước trong nồi nó sôi lên nó sẽ tự động nó dứt hết vi khuẩn và 5 phút sau nó sẽ khóa ga cho chúng ta rất là tiện lợi còn cái ống đèn này là chức năng nấu cơm và nấu cháo nè đây là chức năng nấu cháo và ở dưới là chức năng nấu cơm đây các bạn phải bấm chọn nhanh lên khi nếu các bạn bấm chậm quá thì bếp sẽ tự động lưu ở một cái như cái ờ, chức năng bất kỳ sau 2 giây đây không bấm được nữa các bạn phải tắt đi bật lại đối với chức năng nấu cháo thì các bạn bấm vào để chọn để sử dụng thôi còn đối với chức năng nấu cơm á, ở bên Nhật thì họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga để nấu cơm có giá là khoảng hơn 3 triệu nhưng mà loại nồi đó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta mua sử dụng nên ở Việt Nam chúng tôi khuyên dùng các bạn sử dụng những loại nồi nó có đáy dày một chút và có nhiệt có cái đường kính đáy nồi nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất nha còn ở bếp bên ờ, ở đây tôi sẽ thử bếp chế độ nước sôi cho các bạn xem này còn ở bếp bên phải thì nó gồm có chức năng chiên và chức năng rang như tôi giới thiệu bếp có que cảm biến thông minh nó sẽ giới hạn cái nhiệt độ của bếp là từ 250 độ độ C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 nó có ba cái nhiệt độ mặc định của nó là 160 180 và 200 độ C các bạn khi mà chiên đồ ăn á, chúng ta chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái nhiệt độ các bạn cho là hợp lý với lại thực phẩm mà chúng ta đang chiên thì bếp sẽ tự động bảo lưu ở nhiệt độ đó giúp cho các bạn chiên đồ ăn một cách nó ngon hơn nó giòn hơn với một cái ngọn lửa hộp định ổn định không có sợ bị quá lửa và cháy khét làm đen đồ ăn bếp này như tôi giới thiệu nó cũng có hai tầng lửa này các bạn khi nướng đồ ăn chúng ta không nên đặt một tảng đồ ăn lớn vào nướng nó sẽ không chín và không đều chúng ta nên cắt đồ ăn nó vừa vặn thôi chúng ta sắp đều vào vị nướng nếu được các bạn lót một lớp giấy bạc dưới khay nướng và chúng ta tưới một ít nước vào để khi mà chúng ta nướng hơi nước nó sẽ bốc lên nó làm mềm thức ăn thực phẩm không bị khô cứng và chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh chủ rửa hơn nữa sau khi mà sử dụng các bạn khi mà sử dụng bếp ga nội địa nhật này